nếu có những lúc mỏi mệt từ tận trong tâm muốn tim yên bình nếu muốn soi sáng tâm hồn thì tạm xa nơi thành phố xô bồ xách ba lô lên bạn ơi ta gặp nhau khóa tu mùa hè từ khắp muôn phương đến nay thì đã bao điều cùng ngồi bên nhau sẽ chia tâm tình sách ba lô lên bạn ơi ta gặp nhau khóa tu sáng chưa đến.